sơn tráng men chống xước có giá là 2 triệu 2 và đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp này được sản xuất vào à, tháng 4 năm 2016 thì hôm nay thì tôi sẽ test những cái chức năng của bếp này để giao cho khách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 khi mà rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì à, qua đó shop cũng có sẽ khắc phục cái tình trạng đó thì shop sẽ gắn cái công tắc rang đây là cái công tắc rang này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 tối đa được nè không phải là chỉ hai trăm rưỡi thôi mà nó sẽ tăng được tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường như bếp này nó không có nút 3 giây á, thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt một công tắc rào đây còn một số bếp mà nó có thêm cái nút 3 giây á, thì shop sẽ tích hợp vào cái à, nút 3 giây đó thì các bạn sử dụng thì mình sẽ nhấn để giữ 3 giây để nó sáng đèn lên khi không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook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 bạn mà không theo dõi được thời gian sạc á, thì mình sẽ thay đổi theo dõi vào cái đèn hiển thị trên cục sạc này nè khi sạc pin đầy thì cái đèn này nè nó sẽ sáng xanh lên thì ở bên hông bếp tôi cũng có làm một cái đầu dây chờ ra để các bạn cắm dây sạc vô đây các bạn sẽ cắm vào rồi mình cắm vào ổ điện để sạc pin đây, bếp bên phải của tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi đèn ở đây nó cũng sẽ chớp đỏ khi bếp thực hiện xong một cái nhiệm vụ của nó